Ờ, xin chào tất cả các anh nha thì ờ, hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các anh về một cái dòng sản phẩm gọi là chai xịt chống xuất tinh sớm với Macman Delay Spray thì ờ, cái tình trạng xuất tinh sớm với sinh lý hiện nay khá là phổ biến thì hôm nay tôi lại một lần nữa muốn chia sẻ cho các anh về dòng sản phẩm cực kỳ hiệu quả và công dụng cực cao này à, đối với những anh nam giới nào đang bị cái tình trạng xuất tinh sớm với sinh lý đó thì mình nên sử dụng dòng sản phẩm này nhá đây là một lời mà tôi khuyên chân thành với các anh nam giới đấy thì uh, ngoài ra cái dòng sản phẩm này bên chúng tôi còn phân phối rất là nhiều dòng sản phẩm khác như là chai xịt Pro Longer nè hoặc là chai xịt chống xuất tinh sớm uh, rất là nhiều cái dòng sản phẩm khác nha anh chị nha đó <clears throat> thì đây ờ, ở video này thì anh chị nên xem thật kỹ video này để chúng ta có một cái sự lựa chọn hoàn hảo nhất và thông tin cực kỳ tốt về cái dòng VMAX Men Relay này nha anh chị nha đó thì à, cái dòng sản phẩm VMAX Men Relay này khi mà chúng ta sử dụng thì giúp kéo dài cái thời gian quan hệ khá là tốt nha mình nó có thể quan hệ tầm trung bình đó chính là 20 30 phút trở lên đó thì cái thành phần công dụng đó là thành phần thảo dược tự nhiên 100% chúng ta sử dụng an toàn tuyệt đối mà cái hiệu quả nó mang lại cực kỳ cao đó thì à, cái, cái website của công ty này là vmacgroup.com đây là một cái công ty mà ở Canada nha anh chị nha thường nếu như anh chị ở Việt Nam thì anh chị có thể truy cập một website là yếu.com nha các anh chị nha các anh chị sẽ tìm hiểu được một số thông tin về cái dòng sản phẩm cũng như là một cái bài thuốc chỉ xuất tinh sớm nhá rất là hay luôn đó thì mình sẽ phép mở nó ra để cho các anh chị có thể thấy được hình ảnh thực tế bên trong nó là như thế nào nhé đây một chai như thế này với dung tích là tầm 15 ml nha các anh chị nhé nó được nhập khẩu chính hãng 100% luôn bên mình cam kết với anh chị là khi chúng ta sử dụng sẽ rất là hiệu quả về cái mặt sinh lý cũng như là hỗ trợ sinh lý tại vì chính bản thân tôi cũng đã sử dụng qua cái dòng sản phẩm này rồi nó rất là the mát và rất là hiệu quả luôn quan hệ cực kỳ lâu đạt cực khoái rất là tốt nha các anh chị nhé đó thì cách sử dụng nó rất là đơn giản thôi chúng ta chỉ cần lắc đều chai trước khi quan hệ nè sau khi mà cậu nhỏ mình cương cứng đó thì mình xịt vào đầu quy ba một hơi và dưới đầu quy ba một hơi là hai hơi các anh chị nha sau đó mình quan hệ bình thường đấy thì anh chị nào muốn tìm hiểu thêm về một số dòng sản phẩm khác thì cứ liên hệ trực tiếp vào số hotline là 0932 052 sẽ có nhân viên tư vấn cho các anh chị cái dòng sản phẩm này chúng tôi sẽ ship hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi đóng gói cực kỳ kín đáo luôn các anh chị có thể an tâm tuyệt đối nha anh chị nhé xin chào và hẹn gặp lại anh chị các video sau